Chào mừng các bạn đến với kênh Hiếu Lan TV Và theo yêu cầu của bạn thì ngày hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm dành cho trẻ em Đó là cái súng bắn bong bóng xà phòng các bạn nhá Và sản phẩm này mình mua trên Lazada với giá là 98.000 đồng các bạn nhá 98.000 đồng thì cái súng này nó chỉ có khoảng độ hơn 30.000 đồng thôi Và mình mua thêm combo là 5 cây gói xà phòng Và đây là cái súng bắn à, bong bóng xà phòng Đây vì nó cũng ờ, rất là tương đối ờ, đẹp bên trong thì gồm có một cái khẩu súng ờ, màu đen mình đã đặt cái màu đen à, một cái lọ nước xà phòng đã pha sẵn đây à, xà bông đã pha sẵn và ba quả pin AA kèm theo đầu tiên thì mình sẽ lắp pin vào cái súng này bạn nhá đây là có cái lẫy này chúng ta ấn vào cái này đấy, mở ra tiến hành lắp ba cái quả pin AA vào đó, lắp ba quả pin đấy, thì là ở khu này nó có cái quạt này chúng ta bấm này cái quạt nó sẽ thổi cái gió ra để vào các cái lỗ này thì nó sẽ ra bong bóng thì ờ, cái súng này nó không có chỗ đựng sẵn xà bông bạn nhé mà chúng ta sẽ đổ xà bông ra một cái bát chúng ta nhúng cái súng này vào cái chỗ bát xà bông đó và chúng ta bóp qua thì nó sẽ bắn quá đẹp luôn rồi các bạn ờ, thấy hay thì các bạn hãy nút like subscribe và chia sẻ clip này cho mọi người nhá và nếu ai muốn mua cái combo này thì hãy ấn một cái link ở phía dưới này nhá ấn một cái link phía dưới một lưu ý nhỏ là cái ờ, bột xà bông kèm theo này mà mua này đấy đó nó nhìn rất là bắt mắt và đẹp đó. nên khi trẻ nhỏ chơi thì phải có phụ huynh à, chơi kèm nhá tại vì các em sẽ ngộ nhận nhầm đây là kẹo à, sẽ cho vào miệng nước thì rất là nguy hiểm tuyệt vời nhá